trong hương Miguel. thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 자 Phật na sâu kính con vườn và chiếc Bye.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 khả lạc, khả ý và hấp dẫn sẽ bị ác ma bắt được và sai xử. Đệ tử Như Lai thì luôn biết rằng sắc, thân, hương, vị và xúc, khả lạc, khả ý, hấp dẫn không phải là hành xứ của mình, mà thường quay về an trú trong tứ niệm xứ, thì sẽ không bị rơi vào bàn tay của ma vương, sẽ thẳng tiến trên đạo lộ giải thoát. Chúng con xin tri ân ân đức của Thế Tôn đã từ bi chỉ dạy cho chúng con cắt thoát khỏi vòng dây tham ái, bàn tay ma vương. Chúng con xin phát nguyện, nương trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, quyết tinh tấn tu hạnh viễn ly, thực tập các pháp đầu đà khổ hạnh để thoát khỏi sự ràng buộc chi phối của ngũ dục, trọn đời đi trên con đường giải thoát.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 kinh công đức có bao nhiêu con xin lấy quê a